Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi từ bạn tên là Phan Thành. Kính thưa Thầy, con xin hỏi là nếu mua đất xây nhà thì mình cũng đã phải tiêu tiền của mình thì mới có ạ. À. Mà tiền thì mồ hôi công sức tạo ra, đã đánh đổi bằng sức lao động thì sao phước lại giảm được ạ? À? Bạn Phan Thành, bạn gửi câu hỏi này chắc là bạn cũng đã từng nghe Thầy có lần Thầy giảng, chúng ta hay có cái hạn làm nhà, mà quả thật là làm nhà xong nó cũng hay có nhiều vấn đề thật. Cho nên dân gian mới nói là hạn làm nhà. Thì không phải là vô cớ mà người ta nói có cái hạn làm nhà. Vì quá nhiều người xây nhà, xây cửa xong thì xảy ra những cái, cái hạn, mình gọi là những cái tai nạn. Cho nên có câu mới rồi, có người xây nhà xong thì ở không được có người xây nhà xong thì không được ở ở không được là về đến ở không yên cuối cùng lại phải bỏ gia đình này tan nát đấy là ở không được còn không được ở là xây xong thì là là vĩnh biệt ra đi luôn <laughs> không được ở luôn đó có rất nhiều chuyện như vậy xảy ra nó đã thành cái từ gọi là hạn làm nhà thế mà cái này thì bây giờ mình với phật pháp mình phải hiểu nó thế nào cho nên thầy đã có một cái cái bài thầy nói về câu chuyện hạn làm nhà Vâng. Thế thì bạn này, bạn Phan Thành, bạn gửi câu hỏi về, bạn mới thắc mắc thế này, cái nhà, cái đất đấy là con bỏ tiền ra con mua, rồi con xây lên. Thế tiền ấy cũng là mồ hôi nước mắt của con bỏ ra. Thì làm sao mà con xây nhà, con ở, con lại bị bị hao phước, phước lại giảm đi được ạ. À? Đại chúng hiểu chưa? <laughs> tiền cũng của con, nhà ấy, nhà đất của con hết, con mua bằng tiền, bằng sức lao động của con. Tại sao con xây nhà con ở thì con lại bị hao phước? Đại chúng hiểu không? câu hỏi của bạn ấy cũng có cái lý đấy nên ừ. thầy xin trả lời cho bạn phan thành thế này thì đại chúng biết là phước báu của chúng ta nó bao gồm rất nhiều thứ và phước báu phải do chúng ta tạo ra hoặc là ai đó hồi hướng phước báu cho mình thì cũng được cái chuyện hồi hướng phước chúng ta vẫn có phước được và cái phước báu nó biểu hiện ra ở ngay thân tâm và hoàn cảnh của mình tại chúng nhé phước báu của ai biểu hiện ra ở thân, ở tâm và hoàn cảnh sống của người ấy. Thân tướng mình ra làm sao, cao hay là thấp, béo hay là gầy, xấu hay là đẹp, à, đen hay là trắng, cũng nằm trong phước báu của mình. Tâm tính của mình như thế nào, à, hiền hậu hay là gian ác, à, trí tuệ mình thế nào, thông minh hay ngu độn, các mối quan hệ của mình ra làm sao, mình sinh vào một cái gia đình thế nào, gia đình quyền cao chức trọng hay là gia đình ăn mày ăn xin khổ đau là dòng dõi nhà mình thuộc cái họ hàng dòng giống nào cao sang quý tộc hay là thấp hèn rồi tài bạc tài sản tiền bạc của mình của cải của mình chức vụ danh vọng của mình à, sức khỏe sắc đẹp thọ mạng vân vân niềm vui nỗi buồn nó đều nằm trong cái phước báu của mình hết đấy thưa đại chúng không có cái gì ra ngoài cái chữ phước ấy đâu đấy. mình sinh ra đời này là tổng hòa cái phước của mình ra sao, cái nghiệp tội của mình. Nhưng mà đây đang nói về khía cạnh phước báu. Ừ. Cho nên phúc báu thì một, ấy, nó có thể trổ quả rất là sớm hay là muộn tùy theo cái duyên nó chín mùi. À, có người sinh ra một cái là quả phước của tiền kiếp nó trổ ngay. Họ sinh vào một gia đình rất giàu có là tỷ phú, phải không? Hay là mình sinh ra mình bị mình hết không có phước mình vào cái gia đình khổ sở ở gầm cầu Long Biên đấy, phải không? đó thế rồi có những cái quả phước á, có khi là đến khi mình sống mình lớn lên rồi nó mới trổ ra chứ cũng không hẳn là đã trổ ngay từ lúc mới sinh có những quả phước quả phước về tài sản ấy có khi phải đến 15, 17, 20 tuổi bắt đầu mới nó mới sinh ra lúc mình đi làm rồi quả phước cái nó mới chín nó mới trổ lúc cái làm ăn được đấy là quả phước tiền kiếp nó trổ đấy, đấy. còn có những người mà phước rất lớn sinh ra một cái là quả phước nó trổ sẵn rồi chọn đúng cái nhà ờ, thật là giàu có để ở rồi để sinh ra rồi À, không đấy như làm sinh ra làm thái tử con vua làm con tỷ phú để lại chúng đấy là quả phước nó đã rất nhiều nó phải trổ ngay từ đầu đầu đời rồi thế còn có những người thì quả phước trổ muộn à, có khi giữa đời mới sinh ra nó mới phát lên mới giàu có hay có khi lại cuối đời nữa đó đấy nhá thế thì cái quả phước nó trổ duyên là phải đủ khi nó chín mùi thì nó nó trổ duyên ừ. và chúng ta thường xem kinh nhân quả thì chúng ta biết được kinh nhân quả nói về về tội phúc của ba đời quá khứ hiện tại và vị lai xem kinh nhân quả ta biết rất rõ mà phật tử tại gia chúng ta nếu mà tu tập năm giới thì được năm cái phần phúc báu à, ví dụ chúng ta mà tu tập cái giới thứ nhất là không sát sinh mà chúng ta lại phóng sinh thì chúng ta được cái quả phúc là sức khỏe và thọ mạng tốt và thọ mạng lâu dài sức khỏe tốt ta tu tập cái giới thứ hai không ăn trộm ăn cắp và ta lại biết bố thí cúng dường thì ta sẽ phát sinh cái phúc báo là gì giàu có về tài sản không? giàu có về tài sản và bền chắc không bị suy hao ta tu cái giới không tà dâm ta giữ cái giới không tà dâm mà ta sống trung thủy à, trung thủy thì ta được cái phúc báo này thân hình xinh đẹp gia đình hạnh phúc an vui con cái được tốt đẹp Đấy, ta giữ cái giới không dối láo à, không lừa gạt không dối lừa gạt ai mà ta lại nói chân thật nói những cái lời hòa hợp đoàn kết tốt đẹp thì ta được cái phúc báu là gì ta có uy tín có danh dự và mọi người tín nhiệm dùng mình rất là có nhiều người giúp đỡ thế rồi ta tu ta giữ cái giới không nghiện ngập là ta sống lành mạnh thì ta được cái phúc báu là trí tuệ thưa đại chúng trí tuệ cũng nằm trong phúc báu cả đấy cái chữ phúc ấy là nó gồm hết ờ, cả thân tâm trí tuệ đều nằm trong chữ phúc hết nhưng mà có lúc ta tách chữ phúc ra gọi là tu phúc tu tuệ thế nhưng thực ra tuệ cũng nằm trong cái chữ phúc đó phúc nó là tổng hết đấy ừ. thế thì đấy là ở đời chúng ta với người phật tử tại gia chúng ta ừ, tu tập thì ta sinh ra được những cái phúc báo ấy và phúc báo thì chúng ta biết là gì cả y báo của chúng ta lẫn tránh báo chúng ta đều nằm trong phúc báo hết đó. y báo là thân tâm này chính báo là hoàn cảnh của chúng ta đều nằm trong chữ phúc hết đấy trong phúc báo hết như Đức Phật. Đại chúng thấy Đức Phật phúc báu có lớn không? Cho nên chính báo của Đức Phật rất đẹp, thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cảnh giới của Đức Phật thì tất cả đều là những cái thứ bảy báo hết, phải không? Bảy báo hết đấy, cảnh giới của Ngài. Đó. Thế còn như con lợn thì đại chúng thân nó là con lợn là chính báo, y báo của nó là cái chuồng lợn, phân tiểu đầy hết cả bên trong ấy. Đúng không? Đấy, phúc thế nào thì nó như vậy con lợn nó sinh ra để nó trả nghiệp nó chả có phúc mấy đâu ăn cho béo quay ra xong để người ta đem đi thịt thôi đấy nó là trả nghiệp đấy cho nên phúc của nó rất là ít mạng sống của nó tùy thuộc vào người khác tùy thuộc vào con người đấy. con lợn không có phúc bằng những con vật ở trong rừng nó sống tự do nó muốn ăn gì nó ăn muốn đi đâu thì đi tuy nhiên là nó cũng còn bị những loài này loài kia nhưng mà nó vẫn có những cái tự do của nó đó thưa đại chúng nhé hay con trâu con bò thế cái phúc rất là ít thưa đại chúng bị đánh đập bị bắt đi cày ăn dơm ăn cỏ rất là khổ phải không đó thế thì cho chúng ta hiểu à, phúc là gồm hết cả cả thân tâm và cảnh giới của chúng ta nha thế vậy thì trong nhà Phật chúng ta có cái đạo lý rằng á, cái gì dùng rồi thì cũng hết phải không? miệng ăn mà núi còn lở đại chúng có thấy không miệng ăn mà núi còn lở mà phải không? Thế thì phúc cũng vậy, phúc mà dùng mà dùng nhiều thì phúc sẽ hết, không tạo ra nữa thì phúc sẽ hết thôi. Thế thưa đại chúng, vậy cho nên ấy, tuy là tiền của của mình bằng sức lao động của mình làm ra, nhưng mà nói thật đi thưa đại chúng mới thấy thế này, đừng nghĩ cứ lao động là sẽ ra tiền của và tiền của nhiều không phải đâu. Có nhiều người làm đổ mồ hôi sôi nước mắt, quần quật ngày đêm mà vẫn không đủ ăn có không ở đại chúng? Ăn bữa nay mà lo bữa mai, ăn bữa sáng no bữa trưa mà còn không đủ ăn đấy. Đây ở châu Phi là đại chúng thấy mấy cháu châu Phi không? Có câu chuyện cái cháu bé này bố mẹ nó chết rồi, mình nó nuôi ba bốn đứa em. Nó đi kiếm việc làm không có thưa đại chúng. Thế hôm ấy nó đến nó tìm nó xin nó làm thuê cho một cái cái xưởng máy sát, máy xay á. Và quần quật đội thóc đội thiết cả ngày để mà sát đến cuối ngày ông chủ ông đong cho nó được một bơ cám thưa đại chúng thế thôi trả công cho nó một ngày làm việc bằng một bơ cám thế nó mang về là khuấy lên nấu lên mà cả bốn anh chị em chúng nó ăn với nhau rất là ngon lành đại chúng thấy khổ không ăn một bơ cám nấu loãng ra còn dân châu phi họ còn phải ăn cả đất nữa cơ nặn những cái bánh bằng đất mà ăn với không có cái gì cả rất khổ vừa rồi có một cái cậu người việt nam sang đấy cậu làm từ thiện rồi cậu làm cái kênh tiktok của cậu rất nhiều người xem mà có tiền cậu lại tư thiện ra người dân ở đấy giúp cho họ biết trồng cây rồi khoan giếng cho họ đó thế thì chúng ta thấy có những người lao động quần quật không đủ ăn luôn chứ đừng cứ nghĩ là lao động là có tiền có của đâu nhiều lắm chị dậu ngày xưa đấy phải chúng thấy khổ không thế còn có những người người ta sinh ra người ta đã sống trên nhung lụa đầy đủ hết rồi người ta có làm gì đâu con vua chúa con tỷ phú có làm gì đâu mà muốn gì có đấy đại chúng thấy không cho nên đừng cứ nghĩ là tôi làm ấy, là tôi sẽ có không hẳn đâu mà của mình có là do phúc của mình đấy cho nên các cụ nói có phúc là có phận đúng không đại chúng có phúc là có phận cho nên tất cả nó phụ thuộc vào phúc báu của mình mình làm được ra tiền ra của cũng nằm trong phúc báu của mình đấy không phải là ngoài đâu cho nên tiền của của mình là phúc báu của mình, nhé. tài sản của mình là phúc báu của mình, sức khỏe của mình, trí tuệ của mình, thọ mạng của mình đều nằm trong phúc báu của mình hết. Vậy bây giờ à, bạn này bạn nói là xuất tiền của của mình ra mua đất rồi xây nhà thì làm sao con lại hao phúc? Thế bây giờ bạn xây nhà là xây để làm gì? Để mình ở. Ở là mình bắt đầu gì? Hưởng. Thế cho nên cái nguyên lý là hưởng phúc thì sẽ phải hết phúc miệng ăn thì núi phải lở của ăn ăn mãi phải hết không làm thì phải hết thôi xây nhà để mình ở ở là mình thụ hưởng rồi bất kỳ một cái sự thụ hưởng nào về dục thưa đại chúng đều tiêu mòn phúc báu trong đạo Phật mình nói rằng là những cái những cái thụ hưởng đấy gọi là gọi là ngũ dục công đức chúng ta thụ hưởng ngũ dục thì phúc nó đều hết đều mòn đi à, những người phúc lớn những người phúc người ta như cái núi ấy, người ta chỉ dùng có một đấu thôi thì không ăn thua gì cả còn phúc của mình có bằng một cái bằng một cái quả cam thôi mà mình đòi ăn bằng quả bưởi ấy, thì thưa đại chúng làm sao mà còn còn âm vào đấy nữa là khác <laughs> phải không thế cho nên xuất tiền ra xây nhà tuy là mồ hôi nước mắt của mình không ăn trộm của ai nhưng cũng đấy là đang hưởng thụ phúc báu của mình vì mình có một cái nhà mới mình cũng khoe khoang với bạn bè cũng đàng hoàng có đúng không tôi nhà tôi mới đẹp xây đàng hoàng đấy tôi cũng có, tiếng lên xây cái nhà rất đẹp nữa thì lại cũng được tiếng đây là họ hưởng cái danh rồi hưởng thụ cái danh rồi phải không thế rồi ở trong cái ngôi nhà nó mát mẻ như thế đấy là thụ hưởng ngay về thân xác này rồi về cái xúc dục rồi phải không xét cho kỹ là nó đều thụ hưởng hết đấy không phải bị lo lắng về mưa bão này khác cho nên chúng ta xây nhà để chúng ta ở chúng ta hưởng thụ thì phúc nó phải giảm là đúng thế khi mà cái, cái, cái dự phòng về phúc của mình nó ít quá phúc giảm thì họa nó sẽ sinh ra giống như mà nóng ít thì lạnh nó sẽ nhiều lạnh nhiều thì nóng nó sẽ ít đi nó y như vậy đấy thưa đại chúng phúc ít thì họa sẽ sinh họa lớn thì phúc sẽ tiêu đó, là như vậy đó, nó như vậy đó hai cái này nó nó là giống như tối và sáng vậy đó không sáng thì sẽ tối <laughs> đó, có sáng thì sẽ không tối phúc lớn thì họa ít mà phúc nhỏ thì họa sẽ sinh. Cho nên khi chúng ta xây nhà xong, vì phúc chúng ta có hao đi, cho nên cái họa, cái nạn nó hay sinh ra, nghiệp ác nó hay trổ ra cái lúc này. Vì vậy, Thầy khuyên các Phật tử biết được cái lẽ này rồi, họa phúc này rồi thì trước khi làm nhà hay làm những việc lớn, ta nên tích phúc là như vậy, ta làm các việc phúc trước đi. À, làm việc phúc trước đi. Người dân Thái Lan thì họ hay nói là gì? Làm phúc trước làm giàu còn bây giờ mình phải làm phúc trước khi làm nhà à, để cho mình dự trữ được cái phúc nó lớn lớn một tí thì sau khi mình thụ hưởng cái nhà xong mình vẫn không bị bị hao tổn nhiều phải không? Đấy, đại chúng thấy giống như mà cái người tỷ phú người ta đi mua một cái xe máy thì thấy nó đơn giản nó chả ảnh hưởng gì giống như là cái trò chơi ấy. thế còn mà cả nhà mình mới dành dụm ki cóp năm năm mười năm mới đủ tiền mua cái xe máy xong là hết ngày mai khi là phải ăn rau ăn cháo thế đó nó khác nhau nha yeah đó cho nên thụ hưởng như vậy xây nhà để mình ở vẫn là thụ hưởng và do đó mà phúc nó vẫn giảm đại chúng rõ chỗ này chưa yeah.